xin đến chào quý vị và các bạn quay trở lại với kênh bất động sản sang Bình Dương thì à, rất vui gặp lại à, quý vị và các bạn trong cái à, sản phẩm mới nhất ngày hôm nay thì trước khi đi vào chi tiết của miếng đất thì em cũng rất mong quý vị và các bạn khi xem video nhớ xem thật kỹ thì em sẽ cố gắng mô tả thật chi tiết về cái miếng đất này cho quý vị và các bạn được à, nắm bắt và quý vị à, cũng đừng à, quên ấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cũng như là like share chia sẻ cho quý vị nào có nhu cầu chúng ta có thể à, biết được về cái miếng đất này ha thì đây là em đang đứng tại con đường à, DH502 thuộc xã Vĩnh Hòa huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương con đường này mới được làm lại ha đó, xung quanh này thì à, vị trí cái à, từ đây mà chúng ta đi thẳng ra phía trước ừ, ngay chỗ cái bảng mà bám à, dê bám gà đi thẳng về phía trước là ra chỗ à, khu công nghiệp Tam Lập nha quý vị còn à, chúng ta đi à, về à, trung tâm huyện thì khoảng tầm à, hơn 2 km nha quý vị từ đây ra đường DT 741 là hơn 2 km và cái miếng đất mà em muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn là nằm từ đây đi thẳng vào Đó, nằm trên con đường đỏ 7 à, mét có điện ba pha luôn là khoảng tầm 200 à, mét là chúng ta đi vào tới đất ha một miếng đất rất là vuông vức tại xã Vĩnh Hòa huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương rồi bây giờ thì à, xin mời quý vị vào trong miếng đất Đó thì à, từ ngoài đầu đường DH502 chạy vào đây là khoảng 200m và bây giờ chúng ta sẽ à, xem chi tiết về cái miếng đất này đó, con đường đó là con đường đang được làm đổ nhựa nha quý vị miếng đất rất là vuông vức luôn miếng đất này có tổng diện tích là hơn 4.800 mét vuông nha quý vị và nó từ đây đó, cột mốc này đi thẳng vào phía bên trong là 60 mét 60 mét và cái uh, miếng đất này nó có cái chiều uh, chiều mặt tiền này á, là đi thẳng qua bên đó là hơn 82 mét nha quý vị hơn 82 mét con đường đang được làm đường rộng đẹp bây giờ em sẽ đi vào bên trong mà quay sơ cho quý vị và các bạn xem cái đất ha thì à, miếng đất của chúng ta quý vị cũng thấy đó rất là bằng luôn và trong sổ thì miếng đất của chúng ta cũng rất là vuông vức đẹp luôn nha quý vị thì à, xung quanh là có nhà nè đó. Ừ. cũng có nhà danh ở trước ờ, trên đất chúng ta thì là đất trống thôi chỉ có bên này là có một cụm nhỏ nhỏ là cao su non nha cao su non và mặt tiền đất chúng ta là có khoảng hơn chục cây dầu nữa đất bằng phẳng rất thích hợp cho quý vị nào mà có nhu cầu mà xây dựng nhà vườn thì ở rất là yên tĩnh cũng như là mát mẻ hiện trạng đất đó là đất ờ, trồng cây lâu năm nha quý vị không có thổ cư đất trồng cây lâu năm mấy cây dầu này cũng à, khá to rồi cũng cả chục năm rồi quý vị bây giờ em sẽ đi dọc cái mặt tiền à, của cái miếng đất này cho chúng ta xem tám mươi hai mét hơn 82 mét mặt tiền nha quý vị thì à, xin báo luôn cho quý vị và các bạn của giá cái miếng đất này chủ đất đưa ra là 80 triệu một mét ngang nha quý vị Đó. 80 triệu một mét ngang ở đây thì chúng ta thì bán đa số là bán mét ngang thôi chứ chưa có bán mét vuông nha 80 triệu một mét ngang À, quý vị và các bạn nào à, có nhu cầu thì à, vui lòng liên hệ vào số điện thoại 0888 334 108 để à, biết thêm chi tiết về cái miếng đất này thì sổ sách của cái miếng đất này cũng là đầy đủ như quý vị sổ đỏ sổ riêng rồi xung quanh thì cao su trước trước có một cái trang trại nhưng mà bỏ rồi ừ. một cái à, miếng đất nằm ở vị trí khá đẹp cách đường DT 741 khoảng tầm à, hơn 2 km và trung tâm huyện thì khoảng gần 3 km như quý vị ừ. từ đây mà ra chỗ đường DT 741 chỉ khoảng hơn 2 km thôi và cái vị trí miếng đất này cách đường DH502 khoảng 200 m. Giá 80 triệu một mét ngang, có thương lượng nha quý vị. Quý vị nào có nhu cầu cứ liên hệ vào số điện thoại em để ở phần mô tả. Rồi, à, xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. À, xin chào và hẹn gặp lại vào những cái video tiếp theo. Xin cảm ơn.